cả nhà Hôm nay thì à, cuối tuần này á, Linh Sorry hơi ồn quá hả à, Linh với anh xã được đi với công ty của anh xã kỷ niệm 20 năm Thì họ tổ chức ở cái vùng biển này Nếu mọi người xem cái uh, theo dõi kênh của Linh á, thì uh, Linh có đi đến vùng biển này Không phải một lần mà rất nhiều lần Tuy nhiên hôm nay thì Linh lọt lại cái khu vực này Linh thấy rất là lạ à, Cái hotel nằm ở phía phía sau Linh ở đây à, cái hotel nó nằm ở <laughs> chút xíu quay lại đi cả nhà ơi chứ bây giờ lên đây đây cái hotel màu xám cái hotel màu xám nằm ở đây đây đó thì à, à, chút xíu tôi linh sẽ đến đó và à, họ đã làm cái kế hoạch cho cái kỳ nghỉ này rất là rõ ràng rồi mình chỉ à, ăn ké theo thôi còn cái khu này á, thì linh thấy toàn là khu công nghiệp cơ mà nhưng mà linh thấy có rất là nhiều à, tiệm bán đồ biển thì linh thích lắm không biết là à, công ty của anh xã có cho ăn đồ biển nhiều hay không hay là ăn thịt tôi không thích ăn thịt lắm nha cả nhà uhm, tháng 6 á bây giờ là tháng 6 rồi mà mọi người thấy ông linh đứng gió quá trời luôn linh còn thấy là à, lạnh đó linh linh chịu lạnh dở lắm nha cả nhà bây giờ cả nhà à, theo dõi clip của linh xem linh sẽ làm cái gì trong ngày cuối tuần này nhé những nhân viên trong công ty và giám đốc đang tập hợp lại để họ nói cảm ơn nhân viên á giống như là mấy cái chương trình là mọi người biết như thế nào rồi đó rồi họ sẽ phổ biến cái uh, uh, chương trình của ngày hôm nay là như thế nào rồi sau đó hình như là ăn đây là cái bữa ăn nhẹ ăn trước khi mà chơi dạ yeah. cả nhà ơi linh học lướt sóng nhưng mà lướt sóng lướt ván gì đó nhưng mà họ không có cho đem cái camera theo giờ buồn ơi là buồn luôn nghĩa là không có quay phim gì được cho mọi người hết trong khi linh rất là hứng thú với cái kỳ nghỉ này tại vì linh nghĩ là linh sẽ post được cái cảnh mà linh đi học lướt sóng cho mọi người xem là linh học như thế nào tự nhiên giờ không được đem theo rồi chán thôi là chán để linh xuống đây coi mình đi cái thuyền nào ở đây có quá trời thuyền luôn Linh thấy hai cái thuyền nhỏ nhỏ thì một cái là không thấy chỗ con ngồi, một cái thì có nhiều chỗ ngồi. Linh không biết là mình sẽ đi cái thuyền nào. Nếu mà đi cái thuyền nhiều chỗ ngồi á, thì ngồi ngoài như vậy rồi họ sẽ lái như thế nào ta? Linh cũng đang tò mò đây. Ờ, không biết mình đi cái thuyền nào và nó chạy nhanh hay chậm nữa ha ta ha. 现在乖一点。 of you did. I didn't. You're shit, man. You're stupid. I'm stupid. Yeah, you're right. Welke boot is het snelste eigenlijk? Welke boot is het snelste? ってます飯もそうですあ trời ơi hồi lúc đi ra ngoài Đà Nẵng chơi á cũng có đi cái này một lần rồi nhưng mà lúc đó là mình có ờ, mình có mái che hay sao á thì nó không có giặt nhiều còn bây giờ mọi người thấy tơi tả <laughs> chưa đi đó như con chim vậy con đi chơi là cái nhà cái ghê đó chỗ bãi biển lần trước có lên quay cái clip mà à, biển chịu gió đó cái nhà là biển ở đây nè à. lần trước á mình tới là vắng người là gió nhiều còn bây giờ thì đóng ờ, một chút vui hơn một chút rồi lên biển vậy Klaar? Camera in het hotel à, không thì bây giờ thì ờ, mọi người thấy linh ước hết trơn phải không đi lại chỗ khác chơi à, mọi người nhìn ở đây thì thấy là ở dưới biển á, có rất là nhiều ờ, người đang lướt sóng và linh không biết là tụi linh sẽ đi lướt sóng bằng cái loại phương tiện nào thì thật ra là tụi linh đều có đem cái gì nè đồ bơi theo hết chưa kịp thay ra luôn cứ nghĩ là uh, ăn trưa xong á hồi nãy trên quay á ăn trưa xong thì uh, mình sẽ về khách sạn đồ vẫn là mình thấy là có cái uh, lịch trình của họ rồi nhưng mà trở tay không kịp cho nên giờ ướt người hết trơn rồi <laughs> mà vui thật có cả nhà nó chậm thì linh tơi tả luôn tại linh ngồi phía trước lúc mọi người lên cái cái lúc lên thảo là mọi người thấy linh ngồi phía sau phải không xong cái linh bị đẩy ra phía trước rồi nổi luôn bây giờ thì à, tới giờ ăn rồi đó cả nhà linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của linh của ngày hôm nay và bây giờ thì mình đi ăn ở đây ăn buffet là có tôm nữa kìa ôi vô có tôm ngon quá con cá có gà có đủ món salad rỡ ngoài có bánh nướng nữa các nhà ơi Nee, ich habe hier nur Fisch. Okay. Ich nur Fisch. Okay. En vegetarisch hebben we binnen en de Josma gedaan. Thì ở đây là mọi người nướng, mọi người nướng cho mình ăn. Trong này á, thì ờ, mình cứ lấy mình ăn thôi, mình khỏi nướng, nướng ở ngoài thì nó sẽ hôi người tại vì Linh cũng hết đồ để mặc rồi. Linh ờ, chỉ có đồ này thôi tại hồi chưa chơi á, đâu có nghĩ là đem theo nhiều đồ đâu mà bây giờ đem nhiều đồ quá thì thôi ờ, ờ đem ít đồ quá mặc đồ này cho nên không có muốn xuất ra ngoài tại ngày mai còn phải đi cửa hàng ngoài đường nữa linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của linh nha chúc cả nhà một ngày thật là vui và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau